Số điện thoại của tôi luôn luôn lúc nào cũng được công bố Trên là cổng thông tin điện tử của công an tỉnh Nếu phát hiện đồng chí nào có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, hố lộ, hấp khách dịch, cửa quyền, bảo kê tội phạm Thì cứ nhắn thẳng vào đó